Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của Tony Phùng Hôm nay thì mình xin được chia sẻ đến cho các bạn căn nhà thông minh của mình Căn smart home của mình Đấy. Mình là dân công nghệ mà mua nhà mới là phải làm cho nó smart hết các thứ Đấy. Ở ngoài thì đây mình có một cái chuông cửa này Và các bạn để ý là có một cái Đấy, camera ở đây để giúp mình có thể theo dõi được bên ngoài là ai đang đứng trước cửa nhà mình Bấm chuông Đấy Và đương nhiên rồi không thể thiếu được rồi Ok, let's go Đó và các bạn để ý là đây mình có một cái đèn Ngay lập tức khi mà mình mở cái cửa này ra Thì cái đèn phòng khách sẽ được mở Để mà mình có thể đi vào trong nhà luôn mà không phải tìm kiếm cho ổ cắm ổ cắm ổ cắm, cắm các thứ ở đâu đây mình sẽ thử lại cho các bạn nhé mình sẽ tắt đèn đi này đó tối om và khi mình mở cửa ra đó đèn sẽ tự mở luôn hay không hay không à, ok và đây mình sẽ mở đèn lên các thứ thì uh, chào mừng các bạn đến với căn nhà của mình đến với căn nhà mới của mình ta -da! ở đây thì uh, mình có rất nhiều những thiết bị thông minh Ví dụ như là các bạn nhìn thấy cái rèm cửa như thế này thôi Nó cũng là rèm cửa thông minh Một cái tivi mình có thể điều khiển từ xa Rồi là mình có thể điều khiển tất cả các đèn ở đây đều là thiết bị thông minh hết thông qua những cái công tắc công tắc công tắc thì ờ, cái căn nhà thông minh này của mình được build lên và được thiết kế và lắp đặt bởi à, nhà thông minh.io e Javitco À, Javis Home Nói chung là có rất nhiều tên Nói chung nó là Javis Và các bạn có thể tham khảo thông qua cái đường link website mình để phía bên dưới nhà thông minh.io à, javisco.vn rất nhiều địa chỉ để các bạn có thể tham khảo luôn thì một vài những tính năng sơ qua mình có thể điều khiển nó à, tất cả những cái thiết bị thông minh trong nhà của mình thông qua một cái ứng dụng trên điện thoại đó chính là Zavid Home thì cái ứng dụng này nó hoạt động trên cả iOS lẫn Android nên anh em có thể yên tâm tải về và chúng ta sử dụng thì ở đây nó có rất nhiều thiết bị mà mình đã setup sẵn thì một vài những cái ờ, tùy chọn ví dụ như là mình tắt đèn phòng khách này đó hay là mình uh, bật toàn bộ đèn này các bạn thấy chưa đó khi mà mình bật lên như thế thì đèn sẽ sáng lên và các bạn cũng có thể thấy tất cả những cái đèn ở ngoài này của mình cũng là sáng lên rồi và căn nhà của mình đã tràn ngập ánh sáng đấy ngoài ra thì mình cũng có thể ok google tắt đèn phòng khách Đó, mình cũng có thể ra lệnh thông qua Google Assistant để mình có thể làm được khá nhiều thứ Và đây chính là cái con Google Home Mini Cái con để mình có thể ra lệnh được thông qua Google Assistant Mình thử lại cho các bạn xem nhé Ok Google bật đèn phong cách hoặc thậm chí nếu như các bạn để ý cái rèm cửa kia của mình này các bạn thấy không à, mình sẽ để cái này đây cho nó gọn đã nếu như các bạn để ý cái rèm cửa này của mình nó khá là bình thường thôi đúng không thế nhưng nó không bình thường một tí nào đâu mình có thể kéo bằng tay tự vào à, ngầu không ngầu đét à, đến lúc mà nó khít khít lại với nhau rồi nó khít khít rồi mình muốn kéo ra tự ra luôn đó và đương nhiên rồi mình cũng có thể điều khiển thông qua ứng dụng Javis Home ở đây window phòng khách các bạn thấy chưa đóng rèm à hay không đã không và đương nhiên rồi mình cũng có thể ra lệnh để mà mở rèm cửa đóng rèm cửa thông qua Google Assistant thử nhá Ok Google, mở rèm cửa. Được rồi, đang mở Windows Blind. Ghê không? Ghê không? Ghê không? Đấy. Và bây giờ mình cũng có thể đóng rèm cửa bằng cách Ok Google, đóng rèm cửa. Ừ. Được thôi, đang đóng Windows Blind. Hấp dẫn không? Hấp dẫn không? Và nếu các bạn để ý thì ở đây mình có một cái tivi khá là to Và đương nhiên rồi mình có thể mở cái tivi này thông qua Javid Home Đó, các bạn thấy tivi phòng khác chưa? Ở nhưng mà mình không thích, mình thích mở bằng giọng nói cơ À, thử tiếng Anh nhá, nãy giờ dùng tiếng Việt rồi Ok Google, turn on the TV uhm. Ừ. Sure, turn À, thực ra thì với cái việc nếu như các bạn sử dụng cái TV chạy Android TV nó có Google Assistant thì mình cũng có thể điều khiển được rất nhiều thứ nhưng bởi vì cái TV này của mình thì nó chạy WebOS thế nên là khả năng tiếc là mình sẽ chỉ có thể bật tắt này tăng giảm âm lượng các thứ mà thôi nhưng mà thôi bỏ qua cái đấy thì mình không quá là quan tâm và nếu như các bạn để ý thì ở đây mình có loa Google Home này uh, thiết bị kết nối ví dụ như là rèm cửa này ví dụ như là công tắc các thứ này và nó đều được sử dụng Thậm chí đây là một cái TV LG luôn Và mình cũng có một cái cục ở đây nó gọi là Broadlink Mini 3 Để mình có thể điều khiển từ xa những cái thiết bị như thế này Thì với cái, cái giải pháp nhà thông minh IO Cái giải pháp Javis này của mình ấy, Thì có một cái điều rất là hay Đấy là nó có thể à, sử dụng được rất nhiều những cái thiết bị thông minh đến từ nhiều hãng khác nhau à, Không nhất thiết phải là à, đến từ cùng một hãng mà nó là sự tổng hợp của rất nhiều hãng khác nhau và đây nó là một cái điểm cực kỳ cộng Tại vì sao các bạn biết không? Nếu như trước đây các bạn để ý thì à, hãng nào sẽ có những cái phần mềm riêng và nếu như các bạn sử dụng nhiều thiết bị đến từ nhiều hãng khác nhau thì các bạn sẽ phải cài rất nhiều phần mềm quản lý nhưng bây giờ thì mình không cần mình sẽ chỉ cần sử dụng một ứng dụng duy nhất chính là Javid Home này để mình có thể quản lý được tất cả những cái thiết bị trong cái căn nhà này của mình từ rèm cửa này từ điều khiển tivi các thứ này rồi là đèn cửa các thứ như này mọi thứ đều thực sự rất là ok và đây là một trong những cái điều mình rất là thích với cái hệ thống đến từ Javis như vậy à, ở đây sẵn tiện lại đây thì mình cũng chia sẻ luôn đến cho các bạn cái đó các bạn thấy chưa đây là cái bảng công tắc bình thường thì nó sẽ là cái loại gạt gạt gạt gạt hay một vài bạn cái loại xịn hơn tí thì bấm bấm bấm bấm các thứ thế nhưng mình thì không cảm ứng cảm ứng và cảm ứng thôi đó cảm ứng cảm ứng cảm ứng và nó có một cái rất là hay đấy là các bạn để ý này nó sẽ có một cái phần vòng xung quanh ở đây nó là phát sáng nhẹ để giúp cho các bạn nếu như chúng ta đi về nhà vào buổi tối các thứ ấy, hoặc là chúng ta muốn tìm để mà chúng ta bấm mở mở mở các thứ thì nó cũng tiện lợi hơn ví dụ ở đây nhá mình sẽ tắt toàn bộ đèn đi nè đó thì các bạn có thể thấy là nó vẫn sẽ có hơi sáng xanh nhẹ lên để mình có thể tìm thấy nó và bật nó một cách dễ dàng hơn ok bật toàn bộ đèn lên nhá à, Và đến đây thì có một cái khác nữa mình cũng thực sự rất là thích cho căn nhà này của mình Đó là mình có thể set up một vài những con cảm biến chuyển động để mà đi tới đâu đèn bật theo tới đó à, Căn nhà này của mình thì khá là nhỏ và đến đây ta ngay lập tức đến hành lang đèn hành lang sẽ tự mở tại vì mình có gắn ở đây một con cảm biến con cảm biến này thì nó đến từ Xiaomi thế nhưng mình vẫn có thể hoạt động cực kỳ trơn tru trên cái ứng dụng Javid Home mà các bạn vừa thấy mình điều khiển quản lý các thứ ấy thực sự rất là ngon lành luôn ở đây mình sẽ có một cái nhà vệ sinh các thứ như này này đi đến đây cái đèn tự sáng lên thì sẽ có những lúc mà bố mẹ mình này hay là bố mẹ vợ mình lên đây chơi thì khi mà đi ra ngoài và nhà vệ sinh thì nó cũng đơn giản hơn thay vì cái việc phải lần mò lần mò xem công tắc ở đâu thế là phiền đúng không các bạn à, và đây là căn phòng ngủ của mình đó đương nhiên mình cũng có thể điều khiển được khá nhiều thứ trong này à hơi tối đúng không Ok Google, turn on light on master bedroom. Ta-da! Thì với Google Assistant này đương nhiên mình có thể sử dụng được cả tiếng Anh và tiếng Việt Mọi thứ đều thực sự rất là ok Thế nhưng mà cái mà mình thích nhất các bạn biết là gì không? Ok Google Bật máy lạnh Chắc chắn rồi, đang bật air conditioner Hình như loa hơi to ta ok bé lại tí đó ờ, à, trời ơi nó mát nó và đương nhiên mình có thể điều khiển đèn này mình có thể điều khiển điều hòa trong cái căn phòng này của mình một cách rất là dễ dàng ở đây mình cũng có một con cảm biến nho nhỏ để mình có thể đo được độ ẩm và nhiệt độ thì cái con cảm biến này nó cũng đến từ Xiaomi và nó cũng hoạt động một cách cực kỳ là trơn tru trên cái ứng dụng Javit Home này luôn và đây các bạn có thể thấy nó hiển thị 29 độ và độ ẩm đang là 81% hoạt động cực kỳ ngon lành luôn các bạn thấy sao đấy à, thế nên thôi đi ra ngoài nha <clears throat> thế nên thực sự với cái giải pháp nhà thông minh đến từ Javid thì à, mình khá là hài lòng bởi khá nhiều yếu tố một đấy là mình có thể sử dụng được rất nhiều thiết bị đến từ nhiều hãng khác nhau gói gọn để mà mình có thể quản lý thông qua một ứng dụng duy nhất đấy chính là Javid Home Thứ hai là mình cũng có được khá nhiều những cái nó gọi là cái kịch bản Ví dụ mình có thể mở tất cả đèn cùng một lúc này Mình có thể tắt toàn bộ đèn đi cùng một lúc Cực kỳ nhanh, cực kỳ tiện lợi Và nó sẽ giúp cho mình tiết kiệm thời gian hơn khá là nhiều Đặc biệt là những cái lúc mà mình đi ra ngoài này Hoặc là mình đi ngủ các thứ Tắt bật mọi thứ đều rất là nhanh à, Mình cũng có thể kết nối tắt bật tivi rất là nhanh tắt bật điều hòa rất là nhanh ok mọi thứ đều có thể điều khiển thực sự rất là ngon lành và quan trọng hơn mình cũng có thể set up để có một vài những cái kịch bản khi mà mình đi về chẳng hạn ví dụ ở đây nhé, như mình đã nói, mình có thể mở cửa ngay lập tức đèn phòng khách sẽ sáng đấy là một hay thậm chí là mình đi đến hành lang đèn hành lang cũng sẽ tự sáng và thậm chí cái hay của cái hệ thống này đấy là những cái tính năng tự động như vậy nó có thể hoạt động khi mất mạng internet các bạn thấy hay không mất mạng internet mình vẫn có thể hoạt động được những cái tính năng tự động như vậy bởi vì nó có một cái cục trông gian ở đây để mà xử lý tất cả những tính năng đó nó là một cái cục thông minh Javid Home để mà xử lý tất cả những thiết bị smart trong căn nhà của mình cực kỳ đã luôn đúng không anh em à, thế nên cái trải nghiệm bản thân mình đánh giá là nó rất là đã và nó mang đến cho mình những trải nghiệm thực sự rất là khác biệt và thú vị nó đã hơn khá nhiều so với một vài những hãng smart home mà mình đã từng thử qua à, điều đặc biệt hơn nữa là các bạn để góc bên trên kia các bạn thấy cái camera không đó và như vừa nãy ở ngoài thì mình cũng có một cái chuông cửa ấy thì với chính cái ứng dụng Javit Home này mình cũng có thể theo dõi được cái camera phòng khách đó các bạn thấy chưa chuẩn đét hay là mình cũng có thể theo dõi được cái chuông cửa bên ngoài để xem xem có ai đang đứng trước cửa hay là không đi đi đó Nói chung thì mình hiện tại đang khá là ưng với cái hệ thống nhà thông minh được uh, set up bởi Javid. Ồ, oh, hơi thiếu đèn ta. Mình sẽ bật đèn nốt lên. Đó. À, nói chung thì mình đang khá là hài lòng với hệ thống nhà thông minh đến từ Javid nhà thông minh.io Và các bạn nghĩ sao về hệ thống nhà thông minh này, về cái căn nhà thông minh của mình? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía bên dưới nhá Và đừng quên là nếu như các bạn cũng muốn build một căn như vậy Thì cũng có thể à, liên hệ tại đó Link mình sẽ để phía bên dưới phần mô tả video Và ghi comment nếu bạn tiện theo dõi hơn Còn bây giờ thì bye